diễn ra vào lúc 8 ờ, giờ nha anh em thì cái trận này mình đã có cho tất cả anh em nằm mã kèo là Genoa chấp 0,25 nhưng mà mình nhấn mạnh trong video cho tất cả anh em là anh em chờ kèo tuột xuống còn đỏ đồng thì anh em hả vào thì tỷ lệ kèo anh em thắng nó sẽ cao hơn thì giống như mình đã dự đoán cho tất cả anh em là cái trận này nó sẽ có cái tỷ số là một điều hoặc hai điều thì mình đã cho tất cả anh em nằm à, Genoa đã đồng với cái mã kèo tài thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo tài và quà mã kèo Genoa và anh em cũng lụm được cái mã kèo tài góc nha còn ở trận Barcelona thì mình đã nhận định cho tất cả anh em trong cái video thì nếu mà anh em nào xem được cái video mà mình nhận định cái trận thằng Barca này á thì anh em cũng đã húp full những cái mã kèo mà mình đã nhận định trong cái trận Barca này cho tất cả anh em thì mình chỉ cho tất cả anh em đúng là thằng Barca chấp 1.5 và mình cho tất cả anh em thêm hai cái mã kèo đó là hai cái mã kèo đặc biệt mà mình nhấn mạnh trong cái ờ, trận um, Barca giữa ri ờ, rona cho tất cả anh em đó là mình cho tất cả anh em nằm thằng Barca chấp góc hiệp 1 và chấp góc full trận thì anh em nào mà đánh vào hai cái mã kèo góc trong cái trận Barca thì anh em đã húp full cái mã kèo húp full cái mã kèo Barca anh em chỉ gãi đúng có mỗi mã kèo là Barca chấp 1.5 thôi còn cái hai cái mã kèo góc anh em vẫn lãi nha vẫn lãi từ hiệp 1 tới hết trận đó anh em lãi được hai cái mã kèo gốc thì anh em vẫn lãi kèo anh em vẫn lãi một kèo trong cái trận bát xa ti anh em thấy ti mình nhận định mình cho anh em bát xa ti bát xa thua nhưng mà anh em vẫn lãi kèo lời vẫn lời kèo thì đó anh em phải quan trọng là anh em nên nhớ nên biết cái vấn đề mà anh em chơi như thế nào để cái trận đấu tuy cái trận đấu nó thua nhưng mà anh em vẫn lời kèo anh em vẫn lời được vốn đó quan trọng đó là anh em phải chơi nó ra như vậy anh em mới mới nên chơi còn anh em thấy thằng bát xa thua anh em xa bờ chắc ăn 100% còn thằng bát xa thua nhưng mà mình dẫn lời đó quan trọng là cái cách mà mình nhận định và mình cho kèo tất cả anh em cho những anh em những cái mã kèo phụ để anh em có thể có nhiều kèo hơn anh em chơi và cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao trong cái trận đó luôn thì anh em con nào mà còn đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò á, thì mình khuyên anh em một cái câu thật lòng là anh em cứ nên đăng ký trang để anh em chơi anh em thua tha ở ngoài quả thầu quả cò rất là nhiều rồi thì anh em cần đăng ký anh em cái trang để anh em chơi anh em để anh em biết là bữa giờ lý do tại sao mà anh em thua ở ngoài qua thầu qua cò rất là nhiều thì lúc trước mình cũng giống như anh em mình cũng chơi bên ngoài thôi chứ gì nhưng mà tới hồi mình đã biết chơi trang rồi thì mình tự đăng ký cái trang để mình chơi mắc mới thì mình phải mất tiền like và bị kèo kê lên cho do mấy anh cò đưa thầu đưa ờ, kèo cho tất cả anh em chơi đâu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 thì lượt đi sẽ đá trên sân nhà của AC Milan trước và lượt về sẽ đá trên sân nhà của Napoli thì anh em thấy trong cái thành tích gần nhất của AC Milan trong 10 trận gần nhất á, thì AC Milan tính trên mọi đấu trường luôn nha anh em AC Milan chỉ mới thắng được 5 trận và để hòa 3 trận và để ờ, thua hai trận thua trước Fiorentina và thua trước Udinese trận thắng gần nhất của AC Milan là cái trận đáng nhớ là thắng trước Napoli trên sân nhà của Napoli với cái tỷ số là 4-0 thì à, nếu mà theo cái thiết âm mưu của thằng Napoli thì anh em cũng biết thằng Napoli nó đang ờ, đứng đầu đầu bảng xếp hạng Serie A là nó giống như là nó vô địch uh, cản đó anh em thì nó không cần phải đá ở đấu trường Serie A nó chỉ cần cho thằng Napoli uh, cho thằng AC Milan đá thoải mái để nó xem xét cái cách mà Napoli uh, cách mà thằng AC Milan này đá như thế nào để vô rặng cúp C1 nó đánh bại thằng AC Milan là một cách quá dễ cái đó là cái thiết âm mưu của thằng Napoli đang để để ra để cho thằng Napoli không tiếc gì 3 điểm cho thằng AC Milan chỉ để xem xét được cái tình hình nó đá như thế nào và chiến thuật và đội hình của nó đá như thế nào để vô cái cúp C1 hạ hạ thằng à, AC Milan thì quá dễ thì đó cái chiến thuật của thằng Napoli đang đưa ra rất là rõ ràng luôn nha anh em thì anh em thấy trong cái chuỗi mà 10 trận gần nhất của thằng Napoli thì anh em thấy đã thắng hết 8 trận và chỉ thua hai trận thua trước Lazio nè thua trước AC Milan thì không phải là chỉ để thua nhưng mà để thua rất nhiều bàn thắng chỉ để xem xét cái cách đá và cái cách uh, điều chỉnh đội hình của bên huấn luyện viên bên phía AC Milan thôi anh em. Cái đó là cái thiết âm mưu của bên phía Napoli để đưa ra để um, biết được cái chiến thuật chơi của thằng AC Milan trong cái trận này thì um, Napoli sẽ quyết thắng trong cái trận này. Tại vì biết được cái chiến thuật và biết được cái nước cờ đi của ông huấn luyện viên bên phía AC Milan rồi thì Napoli rất là dễ đá nha anh em. Thì uh, chấp nhận bỏ ra 3 điểm để theo dõi tình hình của thằng AC Milan thôi. Thì mình sẽ tiến vào cái phần mà trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu trên cái đối đấu trường Serie A thì anh em thấy thằng trong ba trận gần nhất á, thì thằng AC Milan AC Milan nha anh em nó đã thắng hết ờ, hai uh, trận và Napoli chỉ thắng một trận trên cái lượt đi của thằng uh, lượt đi đầu mùa giải của uh, giải 2022 ờ, 2023 nha anh em thì Napoli có thắng với cái tỷ số là 2-1 không lượt về lượt về thì Napoli giống như mà đọt cúp hẳn rồi anh em vị trí của Napoli thì không còn ai mà dí theo kịp nữa thì Napoli chấp nhận để thua một trận để xem thằng AC Milan đá như thế nào thì để thua tới cái tỷ số là 4-0 thì um, trong cái trận này mình sẽ vào cái trận đó cho tất cả anh em xem cái đội hình và cái tỷ lệ kèo chấp trong cái trận đó luôn nha thì anh em thấy trong trận đó AC Milan ăn 4-0 nhưng mà cái mã kèo đó là trên sân nhà của em ờ, Napoli thì um, ờ, AC, Napoli á, chấp với cái mã kèo là 0.5 anh em nên nhớ là trong cái trận đó là thằng à, Napoli chấp với mã kèo 0.5 thì anh em thấy bên phía Napoli chung tung với cái đội hình là 4-3-3 ra à, để chơi với thằng AC Milan AC Milan chơi với sơ đồ là 4-2-3-1 hàng công cao nhất vẫn là Riro thôi anh em thì anh em thấy AC Milan tuy có thể công để gỡ bàn thắng nhưng mà AC Milan ở thằng In Napoli không thèm công chỉ để xem xét cái đội hình của cái thằng uh, à, AC Milan chơi như thế nào thôi đó anh em thấy thì trong cái trận đó hai hàng này đá cũng rất là ít thẻ, thẻ vàng để chung cái um, giải đấu với nhau là series A thì nó cũng rất là ít thẻ vàng nha anh em thì à, còn góc góc trong trận đó thì tới 14 quả 10 quả góc nghiêng về phía Napoli thì anh em có thể đầu tư trong cái trận mà lượt đi của bán kết cúp C1 này thì anh em có thể đầu tư là thằng Napoli chấp góc được nha thì trong cái trận lượt đi của cúp C1 mà đấu trên sân nhà của cái thằng AC Milan á thì Napoli sẽ quyết tâm lấy được một cái trận thắng trong cái lượt đi trên à, sân nhà của thằng AC Milan với một cái tỷ số là tối thiểu hoặc cách biệt nha anh em để về trên sân nhà của Napoli Napoli sẽ có một cái phong thế đá dễ hơn nha anh em thì à, Napoli đã dưỡng sức cho cái trận này rất là nhiều ngày rồi anh em dưỡng sức cho cái trận này rất là nhiều ngày để đấu thằng AC Milan để có thể năm nay Napoli Napoli sẽ vào sâu hơn trong cái giải cúp C1 này nữa nha anh em thì mình sẽ vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn thì đây cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là hai thằng này nó đá đồng nha anh em thì tại thằng Napoli là đang có thể là nhỉnh hơn nhỉnh hơn thằng AC Milan à, nhỉnh hơn một tí thôi nhưng mà đá trên sân nhà của AC Milan thì nhà cái đang đánh giá hai thằng này nó ngang tài ngang sức thằng AC Milan thì được lợi thế sân nhà thì nhà cái mới đưa ra cái mã kèo là hai thằng này đá đồng và tài xỉu là 2,25 thì um, tài xỉu thì mình không có phiên anh em nên vào tài xỉu thì giống như tài xỉu chờ cái lúc ra sân có đội hình chính thức hoặc là có thể xem tụi này nó đá như thế nào rồi mình sẽ cái cập nhật cái kèo tài xỉu cho tất cả anh em lên nhóm còn cái mã kèo mà anh em nên đầu tư trong cái trận này là anh em nên đầu tư thằng Napoli trong cái trận này thì tại sao mình cho tất cả anh em nằm đầu tư thằng Napoli thì anh em thấy thằng Napoli nó đã theo dõi thằng AC Milan và nó dưỡng sức trong hai trận gần nhất để có thể gặp thằng AC Milan tốt nhất trong cái trận đấu này thì thằng Napoli đã chuẩn bị kỹ càng trong cái trận đấu này để gặp thằng AC Milan để đánh bại AC Milan trong cái đấu trường cúp C1 thì mắc mới gì anh em không phải đầu tư vào cái thằng Napoli mạnh tay để anh em có thể húp nếu mà trong trận này nó có thể hòa tỷ số một điều hoặc không điều thì anh em cũng hòa kèo còn thằng Napoli ăn thì anh em lại lãi đó anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo Napoli thì anh em từ ăn tới hòa anh em không có đường thua trong trận này luôn nha thì còn mình sẽ có tiến vào cái phần mà chốt kèo cho tất cả anh em trong trận đấu này luôn thì mình sẽ lên ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong trận đấu này tỷ lệ anh em chia đều ra vào ba cái mã kèo này thì anh em thắng rất là cao thì đây anh em có thể thấy mình chốt kèo cho tất cả anh em nằm nguyên trận kèo toàn trận nha anh em là anh em cứ nằm thằng Napoli đá đồng tuy đang ăn 83 84 nhưng mà anh em cũng vẫn đầu ta đầu tư mạnh tay vào thằng Napoli cho mình nha còn gốc góc thì anh em có thể đầu tư vào cái thằng à, Napoli chấp với một quả góc thì anh em giống như trận rồi anh em cũng đã thấy hai thằng này nó gặp nhau thì Napoli nó là thằng được 10 quả góc mà bên phía thằng AC Milan nó chỉ được đúng 4 quả góc thì anh em thấy cái sức ép và cái sức tấn công của thằng Napoli như thế nào thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo thằng Napoli chấp một quả góc cho mình nha quan trọng là anh em nhớ những cái mã kèo đặc biệt này đó là anh em đầu tư mạnh tay cho mình những cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao còn hiệp 1 thì anh em vẫn nằm thằng Napoli đá đồng thôi hiệp 1 anh em cũng vẫn nào vào vào kèo Napoli thì nói chung là ba mã kèo này anh em nằm Napoli hiệp 1 Napoli full trận và nằm góc full trận Napoli chấp với mã kèo 1 nữa thì tỷ lệ anh em thắng rất là cao đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong cái trận Napoli và thằng AC Milan này thì anh em biết thằng Napoli đã chuẩn bị kỹ càng như thế nào trong những ngày vừa qua để chờ tới cái ngày đối đầu thằng AC Milan trở lại để Napoli trả cái mối thù 4-0 và Napoli tuy không ăn thằng AC Milan trên cái ờ, cúp ờ, trên cái giải Serie A tại vì thằng Napoli nó vô địch cản rồi anh em nó ăn thì nó không có thể rà sót kiểm tra được cái thằng AC Milan nó chơi như thế nào và đội hình như thế nào còn tuy thằng à, Napoli để thua một trận chả có liên quan ảnh hưởng gì tới thằng Napoli nhưng mà thằng Napoli nó có thể kiểm soát được cái đội hình và cái, cái phương thức mà cái chiến thuật của bên huấn luyện viên AC Milan chơi như thế nào thì đó anh em thấy huấn luyện viên bên Napoli đang chơi một cái chai du trò tâm lý rất là sâu với AC Milan thì trận này anh em cứ đầu tư mạnh tay vào thằng Napoli thì tỷ lệ anh em húp rất là cao đó là ba cái mã kèo mà mình chốt cho tất cả anh em trong trận thằng AC Milan và thằng Napoli này thì anh em nào mà muốn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 Đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau.